À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện à, motor điện à, xin giới thiệu với các bạn cái hàng mới về là cái dòng cầu trước không phanh này rất là nhiều các bạn nhé xỉ lẻ em đều có thể cung cấp được Đấy. À, hơn 200 bộ à, cầu trước này thì à, bên em thì thường thường ưu tiên là nhập cái loại chưa hàn sẵn thứ nhất là về chi phí nó rẻ hơn và chi phí vận chuyển nó rẻ hai đường luôn các bạn thứ nhất là vận chuyển à, từ nhà sản xuất về bên em là nó rẻ thứ hai nên là ừ, từ chỗ em gửi đi cho khách hàng nó rẻ hơn đấy thì nó sẽ rẻ được hai lần cho các khách hàng à, cái cách thức ờ, để hàn à, lối vào thì nó rất là đơn giản thì ờ, đầu tiên thì giới thiệu đến các bạn cái à, hai cái loại này trước thì sơ bộ thì có hai loại một cái loại là ốc à, chéo 8 11 cái tim ốc này là chéo 11 vuông 8 này do cạnh là 8 này và một cái loại nữa là chéo 10 và đo cạnh là 7 đấy thì có hai loại cái à, dòng này thì nó sử dụng à, bi côn các bạn nhé bi côn thì mình trước đã giới thiệu cho các bạn là đây cái bi côn thì chịu lực của nó rất là tốt hôm nào mình sẽ làm một cái video ờ, bổ cấu tạo của cái cầu trước này ra ngày xưa có làm rồi nhưng chắc nó lâu quá nó trôi mất nên nhiều bạn không theo dõi kịp thì à, ở trong này nó sử dụng hai vòng bi côn này cái lực chịu của nó ngày xưa mình bán cho khách hàng chợ hai tấn rưỡi à, cũng chưa hỏng được đấy có nghĩa là sức tối đa là hai tấn rưỡi mà chưa hỏng các bạn nhé thì có thể là nhỏ hơn thì sẽ không vấn đề gì luôn cái à, ngong trục này của nó nó sử dụng tới à, ba vòng bi đấy các bạn ạ hai vòng bi kim này và một vòng bi đỡ này đấy thì à, nó cầu thì nó cứ trang bị cho các bạn một cái tay ngắn một cái tay dài như này đây ví dụ như cái à, đây bên đây là một bộ này đây như này là một bộ này một bộ một tay ngắn một tay dài này thì ờ, nó có hai mục đích cái này mình ờ, nhập về mình bán thì ờ, để cho hai mục đích sử dụng cái này thì nó có hai cái mục đích thì đối với các bạn sử dụng cái thước lái hai đầu ấy, thì các bạn chỉ cần nối cái đầu này và cái đầu này và thước lái là xong còn đối với các bạn sử dụng thước lái đôi là cái thước lái một đầu ấy thì hai cái này rằng với nhau và cái này thì rằng với lại à, thước lái thì cái này là do khách hàng à, à, sẽ tùy ý ờ, thích kiểu nào cũng được đấy còn ưu điểm và nhược điểm thì mình sẽ phân tích sau thường thường là khách hàng mua thì mình sẽ tự chọn cho khách hàng làm sao nó phù hợp đấy, khi gia công thì lắp đặt thì các bạn lưu ý là cái con ốc này nó phải ở phía trên các bạn nhé các bạn lưu ý nhé con ốc này phải nằm ở phía bên trên đấy đó, bởi vì ở trong này nó có một cái vòng bi đỡ ở phía bên trên này này đấy, ở dưới này nó không có bi đỡ đâu nó chỉ có bi đỡ ở phía bên trên này thôi đấy thì à, khi các bạn lắp ngược lại thì cái bi đỡ nó không có tác dụng mà cái bi đỡ mà không có tác dụng thì các bạn lái nó rất là lặng thì à, các bạn nào đã làm cái cầu này mà bị lặng thì các bạn nên xem lại cái con ốc đấy xem có phải mình lắp nó không đúng không đấy. Thì, à, à và tiếp theo thì à, giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu nó đã hoàn hàn hoàn chỉnh như thế này đây thì à, đây là cái cầu nó đã hàn sẵn thì các bạn lưu ý là khi các bạn hàn sẵn như này thì nó cũng rất là dễ hàn thôi các bạn mua cái ống 60 chiều dày tùy theo tải trọng các bạn là xe chơi thì cái ống kem 60 cũng được cái ống 50 à, cũng được thì ở trên này người ta có à, tiện cái à, mặt chuẩn cho các bạn ở đây các bạn nhìn vết tiện không đấy người ta tiện cái mặt chuẩn đây rồi các bạn cứ cắt cái hộp làm sao nó không bị nghiêng không bị vát là các bạn đặt vào đây là các bạn hàn xong các bạn đặt vào đây các bạn cứ hàn đúng cái mặt chuẩn này là các bạn sẽ yên tâm không sợ bị à, hàn nghiêng hay là hàn hàn ngả nữa nhưng với điều kiện là cái ống của các bạn phải cắt chuẩn đấy nhé Đấy, các ống của bạn cắt chuẩn là được Đấy, rất là dễ thôi thì các bạn mua ống 60 thì các bạn mua cái ống ly 9 cũng được ly 4 cũng được nếu xe nhẹ đấy đối với xe tải trên một tấn thì các bạn mua cái ống ờ, dày hơn thì ống sắt đen ống đen là, là hợp lý nhất thì đấy là uh, nó sẽ đỡ đi rất là nhiều chi phí cho các bạn thì uh, ví dụ như cầu 1 mét thì các bạn trừ cho mình 22 cm. Đấy. À, mọi chi tiết ờ, đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại này. 0983 818 955 à, Các bạn à, xem video thì nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo À, để à, khi có video mới đăng lên thì à, ừ, sẽ nhận được cái thông báo ngay và việc đăng ký kênh ấy thì nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng theo dõi lại những cái video đã từng xem trước đây đấy rất là nhiều các bạn nhé hàng về rất là liên tục và rất là nhiều nhít có này cầu này cầu về liên tục các bạn nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình